Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Tấn Phát của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt trên tuyến đường số 3 Và như cả nhà được biết ạ Đây là một trong những cái tuyến đường nối thông từ đường DT741 Vào đến đường à, Đồng Phú Bình Dương 65m Và khu công nghiệp Bicamac Đồng Phú Bình Dương Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2021 Mình à, đi xuống này để mà review cũng như là cập nhật lại tuyến đường số 3 này đã làm đến đâu và tiến độ như thế nào và mình sẽ review những cái lô đất mà mình sẽ review những cái lô đất ở khu vực Bigamex Đồng Phú Bình Dương nói chung và những lô đất nằm trên tuyến đường số 3 này nói riêng và những cái nhà thà Thái đây tuyến đường số 3 có lộ giới là 42m và chiều dài tổng là 6,1 km nói từ à, DT741 vào khu nghiệp Bigamex Đồng Phú và giáp với tuyến đường ờ, đường đồng phố Bình Dương là 60m và hiện tại như cái nhà thấy ạ à, ở phía trước này nó có hai căn nhà như cái nhà phía cái hai căn nhà mà nó có hai bồn nước này thì hai căn nhà này sẽ được uh, ờ, giải tỏa hiện tại cũng đã được đền bù rồi với một số tiền uh, nói chung là cũng uh, khá nhiều theo thông tin mình được biết á uh, không biết là chính xác hay không nhưng mà mình nghe thì cũng khá khá là nhiều thì hai căn nhà này uh, đã được đền bù và chuẩn bị uh, giải tỏa rồi ờ, coi như là ờ, tuyến đường này nó sẽ nối thông thông qua bên kia là cái đường ngay trục hàng ngã tư xe chạy cả nhà thấy á thì đó là đường ờ, Tân Hò Tân Lợi và phía bên kia xa xa bên kia là cũng có hai căn nhà ở đó cũng có một căn nhà đó thì căn nhà đó cũng được sẽ được chế tỏ và đất xung quanh ở đây đất mà đất mẫu đất xào cũng như là đất phân lô ở khu vực này tăng giá rất là nhanh có thể là tăng giá trong vòng một tuần hoặc là một tháng thời gian khác nhau thì giá nó sẽ khác nhau và nếu như mà cả nhà à, muốn biết thêm thông chi tiết á, và tất cả những lô đất tại việc khu nghiệp BKMX Đồng Phú cũng như là à, những cái vị trí đất địa tại à, khu nghiệp BKMX Đồng Phú thì có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 và bây giờ cả nhà hãy à, cùng mình hãy cùng mình đi à, một đoạn để mà cùng tham khảo cũng như là cập nhật cái tuyến đường này ha đây cái nhà cái đây bên bên bên bên tay trái này của mình này cả nhà đây bên tay trái này của mình vào bên kia tức là từ vị trí xe của mình đứng đây mình đang đứng đây à, từ vị trí xe của mình đang đứng đi vào à, khu nghiệp Bicamax thì chỉ tầm khoảng là 400 mét thôi nha cả nhà từ 400 mét thôi hoặc là 500 mét thôi thì tới, ngay cổng khu nghiệp Bicamax còn vào đến đường 65 mét thì tầm khoảng là 600 mét ạ à. và dự kiến á theo dự kiến và cái này là cũng theo dự đoán của mình thì tuyến đường số 3 này thì tầm đến à, khoảng tha cuối năm mình dự đoán tầm khoảng cuối năm đây thì sẽ được hoàn thành tức là đã được đối nhựa và hình thành à, hoàn thành xong hết luôn là tuyến đường số 3 này coi như là xong còn những tuyến đường khác thì sẽ bắt đầu hình thành thì cái này là theo dự đoán của mình còn cái việc mà à, chính xác hay không á thì cái này là do bên công trình cũng như là bên bên à, quy hoạch của nhà nước người ta làm thì cái này mình không thể nào mà mình mình mình nói chính xác được à, dự đoán vẫn là dự đoán thôi rồi nếu như cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha còn bây giờ hãy theo chân mình đi dạo một xíu ha dạo một xíu cũng như là một đoạn à, của cái à, tuyến đường số 3 này rồi hãy cùng theo chân mình nha và bây giờ cái nhà hãy theo chân mình à, đi một đoạn từ cái vị trí à, mà mình à, đứng video nha cả nhà thì à, đây là hai căn nhà mà mình nói là đã được đền bù và chuẩn bị giải tỏa này à, và phía bên à, tay trái này của mình là cái à, ấp văn hóa xã đồng chắc này và phía trước này của mình này là đường Tân Hòa Tân Lợi cắt ngang qua thì sau này nó sẽ thành ngã tư lớn á đường Tân Hòa Tân Lợi này sau này cũng sẽ được mở rộng và bây giờ mình sẽ đi à, qua ngã tư này theo tuyến đường số 3 đi qua bên kia để cả nhà cùng ngắm cũng như là cùng tìm hiểu thêm à, xem uh, tuyến đường này nó đã có những gì rồi và đã làm tới đâu cũng như là tiến độ cũng đã hình thành như thế nào cái nhà hãy theo chân mình ha Gắng không rồi cái nhà hãy theo chân mình đi ạ à. à, có một chiếc xe đi ngang qua và chiếc xe này chạy nhanh quá cho nên là bụi không sao mình đi sau mình quay video như cái nhà chắc thường thấy ha rồi như cái nhà thấy thì à, xung quanh trên tuyến đường số 3 này thì à, những cái căn nhà nằm mà nằm trong tuyến đường số 3 này thì đã đã được giải tỏa và chỉ hiện tại ở đoạn à, đoạn này á thì chỉ có hai căn nhà lúc nãy và căn nhà này thì cũng chuẩn bị giải tỏa giải tỏa xong ạ và cái nhà Thái này hiện tại ở bên xung quanh à, hai dọc hai bên tuyến đường tuyến số 3 thì người dân đã xây dựng lên những căn nhà gọi là rất là khang trang và rất là đẹp à, trong cuộc đời mình à, mình ước thì mình mua mình xây được cái căn nhà như thế này là mình đã vui lắm rồi nhưng mà ở đây là dân cũng đã có tiền và uh, xây những căn nhà cũng khá là đẹp nhà máy thái à, nhà máy thái còn bên này là theo xây theo cái nhà sướng à, mình không biết là xây đã làm gì nhưng mà à, dân đã xây đó mà đóng đầu như cái nhà đóng đầu của um, tuyến đường số 3 này bên này xây lầu này và điều đặc biệt thì ở bên này ở bên tay trái này thì à, dân người dân ở đây cũng đã được xây lầu như cái nhà này cái nhà Thái đây là xây à, ba lầu á à, ba tầng ba tầng cái thứ bốn tầng nói chung mình chưa biết là bao bao nhiêu tầng nhưng mà à, theo cái cách xây như thế này có hiện tại đang là hai tầng rồi nhưng mà có sắc chờ lên nữa là, là, tầng thứ ba à, và tầng thứ ba thì có thể là lên tầng thứ tư ở đây thì mình thấy như băng vẽ mình nhìn băng vẽ bên kia thì ở đây là hai tầng nha cả nhà và lên kia là thành chuồng cư á trên máy trên kia là cái máy vậy như vậy thì à, chốt lại căn nhà này là xây hai tầng nhưng mà xây với diện tích như thế này và cách xây như thế này thì sau này à, giống như là một đại gia à, à, ở đây xây dựng để mà đón đầu của của cái à, của cái tuyến đường tuyến số 3 này và sau này khi à, khu công nghiệp hình thành à, khu nghiệp hình thành thì những cái nhà à, biết được là trong tương lai những cái nhà này nó sẽ như thế nào ạ à? những cái nhà này đất điệu và cái giá trị nó tăng lên gấp 10 lần 20 lần có thể là lên 30 lần hoặc là 40 lần ạ à. và điều này là chắc chắn như cả nhà giống như là à, bi Bình Dương ngày xưa Bình Dương ngày xưa cũng giống như, như thế này thôi à, cũng là một cái à, quỹ đất rừng à, cao su à, gọi là trồng cao su nhưng mà khi mà BKMX nó quy hoạch thì bây giờ ở Bình Dương đẹp lắm luôn cả nhà và dân cư sắm sầm rất là sầm uất luôn đông đúc và giá đất bây giờ không còn phải là gọi là vài trăm triệu một lô nữa mà khoảng là 2 tỷ 3 tỷ và những những cái khu vực mà dụng Mỹ Phước 1 2 3 thì mình điển hình lấy ờ, khu vực Mỹ Phước 3 hoặc Mỹ Phước 4 mình ở đi cái lô mà 100 mét vuông thì bây giờ nó cũng có giá tầm khoảng là 1 tỷ 350 hoặc là 1 tỷ 4 còn lô mà 150 mét vuông thì giá thấp nhất hiện tại bây giờ cũng là một tỷ sáu hoặc là một tỷ sáu năm mươi à, cho nên nó là 10 năm trước ở Mỹ Phước khu vực Mỹ Phước là nó giống như ở, ở, ở đây luôn nó không khác gì hết nhưng mà bây giờ nó thay đổi cực kỳ nhiều đúng không như vậy thì nếu mà cả nhà muốn đầu tư á thì mua ngay bây giờ ngay bây giờ nha cả nhà tìm mua ngay bây giờ đỡ mà chúng ta đỡ dành à, 10 năm sau thì giá trị của một lô đất ở đây nó sẽ khác bây giờ giá nó rất là thấp tính ra mét vuông ví dụ như mà một ngàn mét vuông chỉ có khoảng 500 triệu ở vị trí khác nha chứ không phải vị trí trên trục đường này mà nó lân cận lân cận với những khu nghiệp Megamark á mà cả nhà đỡ đi thì 10 năm sau thì à, nó có thể lên là 50 tỷ à, hoặc là ít gì cũng phải là 10 tỷ đúng không ạ cái này theo dự đoán như tương lai nha có thể đúng hay có thể sai nhưng mà theo thực tế thì mình thấy là cái phần đúng nó chiếm nhiều hơn mặt tiền trục này giờ khoảng nhiêu ờ, toàn mặt tiền ờ, trục đường này á cường thì ờ, hiện tại nó sẽ rơi vào thêm mét ngang á thì khoảng là 200 trăm hai một mét ngang à, tức là 5 mét là tầm 1 tỷ tỷ mốt đúng rồi còn nếu như mà à, còn nếu như mà tính theo mẫu á thì bây giờ tầm khoảng là 20 hoặc là 25 triệu một hecta à, là một mẫu á tùy theo cái vị trí á. 25 tỷ chứ 25 tỷ hả đúng rồi 20 tới 25 tỷ một hết đúng rồi từ 20 đến 25 tỷ một hết và như cái nhà thấy ạ à, ở phía xa đây của chúng ta đây đây phía xa của chúng ta đây là xe xe mấy uh, múc này xe đổ đất này người ta đang làm đang hoạt động này người ta tiếp tục lấy đất tiếp tục lấy đất ở đây mà từ những vị trí cao người ta sẽ chuyển xuống những vị trí thấp à, đỡ mà sang mặt bằng ấy nhé cả nhà sang lắm mặt bằng cả nhà thấy không ạ đây đây là những cái mô đất mà lúc ban đầu mà những video đầu tiên của mình á mình đứng trên trên, trên cao những mô đất cao như chỗ cao su á nhưng mà bây giờ hiện trạng như thế này đã đào sâu xuống rồi thì những cái vị đất mà trên cao như thế này sẽ đi đâu thì chỉ có đi một chỗ duy nhất đó là những cái vị trí mà sâu thì sẽ lắp lắp vào vị trí sâu đào từ chỗ cao xuống chỗ sâu lắp lại là xong như vậy thì sau này sẽ thành cái mặt bằng bằng phẳng và nó rất là đẹp ở bên xe à, dạ, đi vô đường nhỏ ừ. và cái nhà thái ạ cái nhà dạ, thái thì hiện tại ở ở đây đang được xúc tiến làm rất là nhanh chỉ cách đây tầm khoảng là hai tháng thôi những cái video đầu tiên của mình á và bây giờ video tiếp theo này của mình thì hai video này nó cũng đã khác hoàn toàn à, trên chỉ một đường tuyến số 3 này thôi ạ à. rồi cả nhà xem tới hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình còn muốn biết thêm trong thông tin chi tiết thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.